thì link tham gia aerobic mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này nha. Cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần ha. Sau bạn click bấm chọn link đó, video này sẽ một giao diện như này. Đó thì bạn có thể đọc này. Này aerobic này sẽ được phân phối vào ngày 1 tháng 3 ha. Ok, để bắt đầu làm aerobic, các bạn nhấn vào nút start ở góc dưới màn hình này. Kế tiếp các bạn nhấn vào continue để tiếp tục ha. Ok, ở đây các bạn sẽ điền kết quả của phép tính này này là 84 cộng 8 thì bằng 92 nha. Rồi, lúc này sẽ là một giao diện như này. Đó, thì bạn có thể quan sát thấy này là top 200 người giới thiệu nhiều nhất nha là top 1 các bạn sẽ được 1.000 đồng NS rồi top 2 đến top 10 cũng như là top 11 đến top 50 cũng như là top 51 đến top 100 và cùng là top 101 đến top 200 các bạn sẽ nhận được 80 đồng LS ha và kéo xuống một chút này thì ở đây sẽ có các nhiệm vụ chúng ta cần làm để hoàn thành Aerobe này ha thì ok bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chúng ta làm các nhiệm vụ này luôn nha thì nhiệm vụ đầu tiên thứ nhất là chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh và nhóm Telegram nha các bạn nhấn vào Telegram group này sau đó nhấn vào soi group của góc dưới màn hình ha ok sau đó quay trở lại này rồi kế tiếp nhấn vào channel ha rồi tiếp tục nhấn vào join channel này ok quay trở lại như vậy là mình hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản twitter cũng như retweet bài đăng của dự án ha các bạn nhấn vào on twitter này kế tiếp nhấn vào open để mở này rồi sau đó các bạn nhấn vào follow theo dõi này và chúng ta sẽ retweet bài đăng được ghim rồi nhá đó thì đây chính là bài đăng được ghim này các bạn nhớ like thích thả tim này. sau đó nhấn biểu tượng này để retweet này cái tiếp nhấn vào retreat tức là truy lại này rồi quay trở lại ha như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên tiếp theo nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví solala của chúng ta này thì trước khi nhập địa chỉ ví solala ấy, các bạn sẽ tiến hành tham gia vào nhóm telegram này nhá các bạn nhấn vào telegram group này kế tiếp nhấn vào join group này ok quay trở lại nhá sau đó nhấn vào đăng này rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh telegram này các bạn nhấn vào out channel ha mình đã tham gia rồi mình quay trở lại và nhấn vào đăng này rồi kế nữa chúng ta sẽ nhập username tên người dùng Twitter của chúng ta nha để xác nhận rằng chúng ta đã follow theo dõi trang Twitter cũng như là retweet bài đăng ha. Vậy làm sao chúng ta có thể lấy username tên người dùng Twitter của chúng ta? Các bạn nhấn vào mục profile tức là hồ sơ nha. Sau đó các bạn quan sát ở mục dưới tên này. Ở đây sẽ có a còng hoàng xe này, là chính là tên người dùng Twitter của chúng ta nha. Các bạn bôi đen, sau đó sao chép này. Và dán vào đây ha. Nhấn enter để gửi này. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tham gia vào kênh Telegram quảng cáo này, cũng như follow theo dõi tài khoản Twitter quảng cáo ha. Các bạn nhấn vào Advertiser Channel này. Thì mình đã tham gia rồi nha. Mình sẽ quay trở lại này. Tiếp theo là follow theo dõi tài khoản Twitter quảng cáo này. Ok, mình đã follow rồi, mình quay trở lại này và nhấn vào đăng ha. Rồi ở đây thì các bạn sẽ tiến hành nhập địa chỉ ví Solana của bạn này. Thì ở đây có gợi ý nhé, các bạn có thể lấy địa chỉ ví Solana của bạn trên ví Solet hoặc truy cập vào solana io ha ví dụ như đây mình lấy địa chỉ ví Solana của mình trên ví Chocolate này thì trở thêm ấy, bạn nào chưa biết cách lấy ví Solana của bạn trên ví Chocolate hoặc trên solana.io thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng comment đầu tiên được ghim ở phần ha ok kế tiếp mình sẽ nhấn enter để gửi này rồi thì lúc này sẽ là một thông báo là Congratulations, tức là chung bạn đã hoàn thành airdrop ha. Ở đây sẽ có dữ liệu của bạn này là tài khoản Twitter cũng là địa chỉ ví Solana của bạn ha. Và cuối cùng ở đây sẽ có đường link giới thiệu bạn này. Các bạn nhấp chuột phải này